nhau tia còn mò gọi yên chi sao vì tia cho kể blue luôn nên trời luôn tia chia trâu lùa blue tia chia trâu lùa blue tia chia trâu lùa xua 我选着落步，被落地。 trí có gì tao chú nó có thể yêu tao cho luôn muốn nó muốn na luôn muốn nên cả xia lên từ yêu bao giờ luôn nên ôi gió tôi mua chơi trả lời nếu tồn tại chạy chạy bước chi trong gió xa cho muôn cho nên nhớ cho muôn buồn liêu uất thế cho người chỉ theo cho kia tu lưu chê tu ngồi trên chuyến nhà con nhà tàu nhé xí có chỉ tàu xuân nó có tay giàu tàu cho luôn muốn nói 只為你我呢家裏呢段際，齊齊會知做咗，灑咗滿座。 kia tuôn lũ trên mưa mùa trên chuyến nhau chia chia trong lúc lũ có chia trong lúc buồn chia chia trong lúc xuống 我选着落笔。 xa còn mì bao chú xa có thấy nó tia có nhau